Rẻ hơn khuyến mãi sẽ giới thiệu một dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa ha. Hiệu bếp là Haman. Model của bếp là VW55SVL. Đây là ngoại thất của bếp đây.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 ở bếp nướng nó có bề mặt cháy lửa cháy rộng nên khi mà các bạn bật bếp sử dụng á, thì các bạn phải để giữ tay hơi lâu vì ờ, cái bề mặt lửa rộng nên nó cần cái ờ, lượng ga ra để đốt cháy đều thì cái cảm biến nó mới nhận được cái tín hiệu nếu mà các bạn buông tay sớm á, thì ờ, cái ngọn lửa ra chưa đều á, thì cái cảm biến nó chưa nhận được cái tín hiệu lửa cháy lên nó thì nó sẽ không mở rờ le các bạn buông tay ra thì nó sẽ tắt ngay đây tôi sẽ giảm thời gian lại còn một phút để thử bếp nướng Thank you.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 như ở bếp bên ờ, trái tôi thì nó cũng sẽ thêm những tính năng là chọn nhiệt độ chiên tùy vào loại thực phẩm chiên thì ta có thể chọn nhiệt độ chiên thích hợp từ 160 độ cho tới 200 độ này tiếp theo có cái hình ấm nước này là cái chế độ nấu nước sôi hàng đầu tiên ở dưới là nấu nước sôi sau 5 phút bếp sẽ khóa ga <coughs> ở trên là cái chế độ hâm giúp ta hâm nóng thức ăn mà đã chế biến chín ta chọn vào đây nó sẽ hâm nóng thức ăn lên khoảng gần một phút thì bếp nó sẽ khóa ga lại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 nấu cơm và nấu cháo ở dưới là nấu cơm trên cùng là nấu cháo đó thì ở tính năng nấu nước á, các bạn nên dùng những cái loại nồi có đường kính đáy nồi nó phải nhỏ hơn 24 cm các bạn mà sử dụng những loại nồi lớn nhiệt độ nó tích tụ nhanh thì bếp nó sẽ không có nướng thì các bạn cũng nên đổ một lớp nước vào cái mâm hướng này để dầu mỡ mà có rơi xuống người ta cũng dễ vệ sinh và hơi nước bốc lên cũng sẽ làm mềm được cái thực phẩm thái nướng nó không có bị khô thì để khắc phục vấn đề về pin thì tôi sẽ thay thế hai cục pin đại mà tôi đang thử bếp vào đây bằng một cái viên pin sạc đây là viên pin sạc đây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 thì khi các bạn sử dụng ổ cắm này thì các bạn sẽ cần vào cái cục sạc này các bạn cắm vào bếp rồi mình cắm được ổ cắm hiện giờ nè các bạn mới cắm ổ cắm hiện giờ vào ổ điện để cài đặt thời gian bấm vào cái nút tròn đây khi mà các bạn cao sử dụng ổ cắm hiện giờ thì ở hộp pin này các bạn phải lấy pin ra